이주고 배저 뭐하는 죄 Hmm. Bơ biết nước nào là bà Anna. Mm-hmm. Ha ha ha ha ha! kan? Menjaga nama tat. Tabu tu kan tada. Hmm. Hmm. 음, 맞아, 근데 맞아. 음? 음? Hmm. Hmm? Huh. thế là bravo lấy kép rồi gọi là sao được cái lông rồi nữa không biết rồi thì nó sẽ sổ ổ ổ quỷ nó rồi Ah! home. Mm-hmm. else in it. Okay. Oh. Oh. oh. பாவம்